kính địa tạng bồ tát cũng nguyện lợi ích cho con người mất phẩm thứ phải kim tu thế nào lúc đó ngài địa tạng bồ tát hay cùng với phật rằng bày đức thế tôn có những nhân cũng thành trong có những cụ đề trên những dụng để không chi là tăng tốc độ nếu gặp những việc về các sự lợi lành phần nhiều thối thất tâm đầu còn hạt khi gặp những sự vỡ ác là thương lớn những hạng người đó như kiểu mang đi mang đá đi năm một lời còn lại thương lần rằng thương lớn thương lần thương đạt lúc sau những người đó phải gặp hàng di tích rồi dùng đá bất cho đội dùng hết cả người hàng di tích đó có sức rất cả mạnh là nhiều được người đó cũng gắng làm cho người đó mạnh lên theo con đường này đến chỗ đất bằng phẳng rồi tôi cần phải nghĩ đến con đường số ấy đừng có đi vào đó nữa và chúng tôi những chúng sanh lên tôi ác đấy rồi từ mấy muốn rồi lần đến nhiều vơi lượng đến khi những sanh lên tôi phát chẳng lành nó sắp chữa mạng chung rồi cha mẹ cùng thân quý với người kia đó vì vì người đó mà tu tập nhiều phúc tu tập cái này để giúp thêm dừng đồ cho người chứ để giúp thêm dừng đồ cho người Bồ Tát cùng với chư Phật làm trong một trăm triệu thấu vào lục tay của người sắp sửa bằng chung hoặc ở nơi bốn thức nghe biết cứ theo nghiệp các của người đó đã đã gây đạo suy đính đến quả báo người đó những người đó phải tạo và ác đạo xong nhờ xong xong nhờ thân khí cho người chết đó mà tu tạo nhân như sinh đạo cho nên các điều tội ác những người đó phải được tu sạch nhưng khi người đó đã chết lại có thể trong 49 ngày thì người đó mà tu chạm những cũng lành trời có thể làm cho người trên đó gọi là đứng năng đạo được sanh lên cõi trời của người luôn lấy nhiều sự chất hữu xứ là cả thân chính hiện tại nó cũng được vô nhiều lợi ích vì lẽ trên đó như này có đối chức đức phật thế tôn trời rằng cũng đang một chúng trời người với phi nhân vân vân là có lời chúng ta cũng sanh trong quả như phù đề mà năm chúng hàng thân thuộc phải cẩn thận nếu có gây trọng thì tin chẳng lành cùng tế lệ tinh thần của chúng quen vì sao thế vì sự giới này cho đến tế lệ đó không một phải muốn tin lợi ích thêm sâu nặng hơn thôi giả sử như người chết đó là đời chúng ta người hiện tại ngồi rồi đã chứng nặng thành quả trả đánh trên cõi trời cõi người trong mình bị có con trung hàng thân phục phải tạo việc như tháng này cũng làm cho người chết đó với đúng mình phải đối việc việc chậm thêm vào đúng này cũng vì là người chưa chưa chết lúc tinh tiền tu chưa chưa tu tạo cũng lành được theo các nghiệp của họ đã gây tạo mà đều phải bị sa đọa và áp đặt hàng thân phục những nào lại làm cho tội nghiệp người đó nặng thêm cùng ý nhưng có người thường xếp xa đến thì luôn đã ba ngày đồ bệnh ăn các người đó là hơn trăm cân trăm cân cũng gặp sẽ lên cận để với một ít đồ vật vì vậy mình người thứ xa có cảm thấy không cố nặng nề thêm và đức thế tôn con rất cũng sang nhâm của anh phù đề ở nơi giáp pháp của phật nếu có thể làm việc cũng lành chừng bằng một sự lâu rồi nước bằng một cái một cái nhỏ rồi tất cả chúng sanh có điều tự mình được lợi ích cả hay chúng đã bạch hỏi thì ngày đã chặn rồi như thế xong trong cũng có một vị chúng đã tên là đại việt ông chúng đã từ lâu là chúng đã vô sanh thì thân chúng đã để hóa độ chúng sinh trong mười phương ông chấp tay cung kính và thu hỏi ngài đã tặng một đất rằng thưa đại chỉ trong mỗi năm chúng mình đều có chúng sinh nào xuất hiện bằng chân bằng hàng kính phục là lớn người nhỏ vì người cho đó mà tu tạo các công đức cho đến khi chay cái giường làm nhiều phút lành thời có thể làm cho người chết đó con người trên đó nặng nhiều nhiều lợi ích lớn cùng nặng nề hết năng ngày ba sẽ con người mất điều được lợi ngày địa tạng của ta thân rằng này ông đã nay tôi vì tất cả chúng sanh trong hiện tại này cùng thú vị đây sau nương ai thành của đức phật mà nói tôi được về được đó này ông đã những chúng sanh ở hiện tại này vị lai đức mạnh chung mà nghe đặng anh hiểu của đức phật hay hiệu của một bồ tát hay hiệu chỗ một bích như phật không luận là vô tội cũng không tội tội đều được nghĩa khác cả như có người nam người như có người nam người nữ nào lúc chương trình không đã lành mà lại phải lấy những tội ác sau khi người mạng chung hàng thân quý kẻ lớn mình có vì người chết đó mà tu tạo phúc lượng làm tất cả những việc người thánh đạo thì trong bảy phần công đức người chết tặng cũng một phần còn sáu phần công đức vì người thân quý thì con tu tạo đó vì có trên đây nên những người Việt Nam cũng nhìn nữa để thải vào Việt Nam nha lời nói người lời đó nên cố gắng mà tu hành thời đặt cũng chọn phần công đức con vì vô trường kia không nhịn mà đến phần hồn vơ cũng mệt mù trong 49 ngày như ngay như chích ở các vi sửa để biện luận về nghiệp của quả khi thẩm thì trong thời cứ ý trong nghiệp mà gọi lấy quả báo trong lúc này tôi biết là ra làm sao đó là mình muốn thổ cũng là sẽ bị đọa vào áp đạp thần hồn người chết đó khi chưa được có thanh trăm bốn mươi chín ngày luôn luôn trong ngắm hàng cụ nhiều thần kính lo không đạo cũng là những cũng quyết cho qua khỏi bốn mươi chín ngày thần quy trong nghiệp mà lấy quả ba người chết đó nếu là kẻ có tội thời chạy qua trăm nghìn năm không có ngày nào thoát khỏi còn nếu là kẻ phạm non tội môi đến thì phải đạo vào đại địa một triệu khổ trăm nghìn muôn kiếp để ăn sau khi những sinh gây phạm những tội gây phạm những tội nghiệp như thế mạng chung hàng có nhục phân tính có làm tai cũng thường để giúp thêm sức mạnh con người chết đó rồi khi sắp được quên rồi cùng trong lúc cũng làm cho bọn em nước kẹo đá rau vân vân đổ vẽ ra nơi đất cho đến các thứ đồ ăn cho nên cũng cho phật cùng tăng thời chẳng được ăn trước nếu như ăn chết phép và không được tính sạch thì nữa thời người chết đó trộn không được mãi thứ nào cả nếu có tình giữ giữ gìn tinh sạch đem nên cũng cho phật mình tăng rồi trong cái phần công đức người tiếp cũng được một phần này là mình đã vì thế nên những chúng sanh của ý phù đề trong khi gian mẹ người thân kính chết nếu có thể làm ra những đường cái tâm cầu phận rồi những người những người như thế kẻ còn lẫn người mất đều được lợi ích cả lúc này để tại một nát nói lời này tại cung trời đau lợi có nghìn muôn nước na lâu tham thị thần của ý phù đề nếu phát tâm phù đề vô lượng ông trả đại nguyện vâng lời lại làm lễ mà lui ra 怎么地说好？